Xin chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với kênh ô tô các gái của Hiểu Ngày hôm nay Hiểu xin giới thiệu với quý khách hàng về cái chương trình khuyến mại của dòng xe Hyundai Tucson cùng với những cái phương thức thanh toán hay là chi phí làm bánh của chiếc xe Hyundai Tucson mẫu phê 2019 mới được ra mắt vào hiện tại 10 lý do quý khách hàng nên lựa chọn mua xe tại Hyundai Ngọc An 1. Hyundai Ngọc An là một trong những đại lý có bề dày kinh nghiệm lâu năm uy tín chuyên cung cấp các dòng xe lớn nhất ở Việt Nam với 100% vốn đầu tư của đầu tư với quy mô là 3.000 m2. Hai Hyundai Ngọc An thường xuyên có chương trình khuyến mại giảm giá đặc biệt tốt nhất khu vực miền Nam. 3. Khi khách hàng mua xe sẽ được tặng nhiều quà phụ kiện khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng mua xe kèm theo. 4. Hyundai Ngọc Anh là lễ chính thức 3S của Hyundai Thành Công, bảo trì, bảo dưỡng và mua bán xe là bảo hiểm an toàn nhanh nhất cho khách hàng. 5. Chúng tôi hỗ trợ thủ tục mua bán trả góp đơn giản, nhanh chóng và với lãi suất ưu đãi nhất tốt nhất. 6. Chúng tôi đăng ký ra xe và giao xe tận nhà cho tùy khách hàng. 7. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thủ tục đăng ký kinh doanh Grab, Uber, taxi. 8. Đại lý chúng tôi luôn có các xe để mua lái thử để khách hàng trải nghiệm trước khi quyết định mua xe. 9. Là đại lý có dịch vụ chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng tốt nhất với nhân viên chuyên nghiệp chú đáo tận tình đã đạt chuẩn các chứng chỉ bán hàng của HTC. 10. Là đại lý đạt chất lượng dịch vụ và bán hàng tốt nhất năm 2018. công ty mình để chị về đúng không năm giờ chị về rồi xong rồi